những chiếc giỏ xe chở nhỏ anh chờ mùa hè của tôi đi đâu chiều phường phí em cần là tôi tôi mới ta còn chẳng ai hay thầm lặng mối tình là cơn mưa răng răng ngoài cửa lỡ tao ai vai chắc cả cơn mơ là bài thơ còn hoài trong vở mơ dễ dàng chơi mang đến là ôi đường hở gió tung bay mối tình đầu xa xôi ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu nên có một gã thờ ngọc nguyệt đứng mai đến chùa nhặt nỗi nhớ trên cây và mùa sau bên có còn gặp lại ngày nay trời áo liều hòa gió không bay mỗi tình đầu của tôi những cây chỉ một tôi không nghèo nên có một giá sầu không hiểu tính làm thơ Chờ đồ à đi qua còn tôi đứng lại nàng บทบาท